huyền bí lai lịch người xem bói cho vua Bảo Đại và các tướng lĩnh Sài Gòn. Việt Nam 500 năm trước nếu có trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với tài tiên tri cổ kim hiếm thấy, thì đến giữa thế kỷ 20 nhắc đến tài tướng số đoán mệnh thì không thể không nhắc đến cụ Ngô Hùng Diễn. Với đạo thuật cao thâm và đạo đức hơn người, cụ đã đưa ra những tiên đoán chính xác cho số phận của vua Bảo Đại – sự sụp đổ của chính quyền miền Nam cũng như kết cuộc bi thương của anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhà tướng số đệ nhất miền Nam Cuối thập niên 60 đầu thập niên 70, mảnh đất gia đình lúc bấy giờ đã có rất nhiều cao nhân tu đạo bước ra xã hội, hành đạo tế thế, gieo duyên cho thế nhân. Trong đó nổi tiếng và khiến nhiều nhân vật tay to mặt lớn của chính quyền miền Nam phải nể sợ chính là cụ Ngô Hùng Diễn hay còn gọi là thầy bói diễn. Cụ là một nhà tướng mệnh học nổi tiếng từ cuối thập niên 1930 cho tới khi cụ qua đời vào năm 1974. Cụ diễn luôn khuyên nhủ những người có cơ duyên gặp gỡ rằng xem tướng xem số là để làm điều lành tránh điều dữ. Chính vì thế, cụ thường từ chối thẳng những người muốn lợi dụng thuật số của cụ để mang phú quý danh lợi cho mình. Theo cụ thì nghề thầy sú là nghề tổn âm đức, vì trong mọi tình huống khi đã xem cho ai, hướng dẫn người xem làm điều này tránh điều kia đều là tiết lộ thiên cơ. Trước khi trở thành nhà tướng học, cụ diễn làm việc cho ngân hàng Đông Dương chi nhánh Hải Phòng, lúc đó cụ chưa tới 20 tuổi. Do cơ duyên mà cụ gặp và học hỏi được nhiều môn huyền bí từ những bậc chân sư truyền thụ nhưng sở đắc của cụ là các môn tướng mệnh học, phong thủy và hoán đổi phương vị sao để cứu người, còn gọi là hành sao. Đối với môn thứ hành sao trong đời, cụ chỉ thực hiện vài lần, trong đó có một lần là cụ cứu đứa cháu trai, con của người anh ruột. Đứa cháu này yếu tướng èo ụt có số chết non. Nhờ cụ áp dụng huyền môn chuyển hoán phương vị sao nên đã kéo dài thọ mệnh và khỏe mạnh cho đến tận bây giờ. Tài xem mệnh khiến vua Bảo Đại phải kính nể. Năm 1945, Việt Minh nắm chính quyền, vua Bảo Đại thoái vị trở thành công dân Vĩnh Thụy. Cụ tiên đoán thời của vua Bảo Đại hãy còn. Một hôm trong hàng chả cá lã phòng ở Hà Nội gặp vua Bảo Đại, cụ cuối mình chào hoàng thượng. Nghĩ mình đã xa cơ không còn hy vọng nên vua Bảo Đại rối rít đỡ cụ và nói mình không còn làm vua nữa nhưng cụ một mực vẫn gọi hoàng thượng và mách cho nhà vua nhiều điều trong mệnh vận sau này. Quả nhiên sau đó vài năm, năm 1949, vua Bảo Đại trở thành đã quốc trường của chế độ quốc gia đầu tiên tại Việt Nam. Gần dinh độc lập có một biệt thự của Pháp để lại, biệt thự khá lớn nhưng không ai có thể ở lâu được. Vì trước sau người đó cũng gặp chuyện bất hạnh, cụ đã tới coi và nói – nhà này chỉ có tướng tinh như Đức Thánh Trần Hưng Đạo mới ở được mà thôi. Đến năm 1963, tướng Dương Văn Minh mời cụ lại và cười tự đắc hỏi Bây giờ cụ thế sao? Tôi ở được chứ? Không muốn đẩy đưa với tướng Minh, cụ đáp cho xong chuyện. Bây giờ ngài đã là quốc trường rồi mà. Câu nói bỏ lửng ở đấy, nhưng về nhà cụ nói với con cháu. Chết đến nơi rồi mà vẫn còn tự đắc Quả nhiên sau đó không lâu, có cuộc chỉnh lý và tướng Minh bị hạ bệ. Tiên đoán sự sụp đổ của chính quyền miền Nam Ngoài việc đoán số xem tướng cho một số người hữu duyên, thì cụ diễn rất nổi tiếng và cụ được hầu hết các nhân vật chính trị lẫn quân sự thời đó mời tới hỏi ý kiến. Tuy nhiên không phải ai trong số những tướng lĩnh thời đó cũng tuân theo lời cụ để mà mời lành tránh dữ Biến cố lớn nhất của chính quyền Sài Gòn có lẽ phải nhắc tới khi Hiệp định Paris về chiến tranh Việt Nam được thi hành thì cụ diễn đã tiên đoán rằng tương lai miền Nam Việt Nam sẽ rơi vào tay phe miền Bắc. Đặc biệt, cụ đã đề cập đến ba nhân vật đóng vai trò then chốt trong ngày mất nước là ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền và Vũ Văn Mẫu, Cụ nói khi Việt Nam Cộng Hòa chỉ cần một trong ba bộ mặt sau đây lên nắm vận mệnh thì cầm chắc trong tay ngày mất nước đã tới. Đó là mặt ước Dương Văn Minh, mặt sơn Vũ Văn Mẫu và mặt tuột Nguyễn Văn Huyền. Quá nhiên hai năm sau, vào ngày 28 tháng 4 năm 1975, đúng lúc trời đang sáng sủa, bóng tối sầm lại một cách kỳ lạ. Cùng thời điểm đó, Đài Phát thanh Sài Gòn cũng loan tin về những người sẽ lãnh đạo chính phủ mới do tướng Dương Văn Minh giữ quyền tổng thống. Theo đó một lúc xuất hiện ba bộ mặt định mệnh ước sưng tuột lên nắm quyền đúng như lời tiên đoán của cụ diễn. Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Dương Văn Minh và Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền cùng Thủ tướng Vũ Văn Mẫu đã quyết định đầu hàng và bàn giao chính quyền chính thức đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nếu đổ lỗi cho phe dân chủ của nước Mỹ các nguồn viện trợ khiến chế độ miền Nam suy yếu hay những sai lầm tai hại ở các chiến dịch quân sự Tây Nguyên đã dẫn đến sự sụp đổ chống vánh của chính quyền Sài Gòn thì cũng có thể nói là đã có thiên cơ định mệnh ăn bài từ lâu ở trong đó. Cụ diễn cũng từng xem và nói tướng cách ông Nguyễn Văn Thiệu tai bạc hộ nên không chịu nghe ai, hạ đình bị phá cách nên hậu vận hư hết. Trong thời kỳ Nguyễn Văn Thiệu làm tổng thống, cụ thường được mời vào dinh độc lập dùng cơm và nói chuyện thời thế. Cụ chỉ yên lặng và nghe nhiều hơn là nói. Lần Nguyễn Văn Thiệu độc cử, cụ có tìm cách khuyên khéo nhưng ông thiệu không nghe phá núi châu thới gây đại họa cho miền nam Năm 1962, quân đội Mỹ dự định nới rộng phi trường Biên Hòa thành một phi trường cỡ quốc tế. Dự án đã do các kỹ sư Mỹ vẽ xong và ngân khoản lên tới hàng trăm triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, vị kỹ sư Nguyễn Phước Bửu Hạp, người Việt Nam đảm nhiệm việc thi công, khi đến Biên Hòa đã rất lo lắng bởi khi thi công sẽ phải dời hàng ngàn ngôi mộ. Đặc biệt nơi đây có rất nhiều lăng mộ của các đại thần Triều Nguyễn, Đứng tại vùng đồi núi này mà nhìn vào núi Châu Thới thì đẹp vô tả. Núi Châu Thới đúng là bình phong thiên nhiên. Tiếc là núi Châu Thới đã phải cho nổ mình để lấy đá làm xa lộ biên hòa trong suốt những năm 1956-1960. Bây giờ vì nhu cầu quân sự mà cả ngàn ngôi mộ sẽ bị đào lên mà đem chôn lại ở nơi khác – Đứng về mặt lịch sử địa lý, vị kỹ sư này sợ sẽ bị động và có nhiều hậu quả không tốt nên đã mời cụ diễn đến xem giúp. Cụ diễn cho hay phá núi châu thới thì chắc chắn sẽ làm rung chuyển hết cả địa lý của vùng này. Bao nhiêu gia đình đang có một phát nơi đây cũng sẽ phải chịu nhiều khổ theo. Cụ nói tiếp, tôi cảm ơn ông đã đưa tôi lên đây để thấy một cảnh thiên nhiên đẹp như thế này. Tiếc thay, tất cả những cái này sớm chiều sẽ chẳng còn gì. Vị kỹ sư hỏi cụ là hậu quả sẽ như thế nào? Cụ bảo hậu quả sẽ rất to lớn và lâu dài, chứ không chỉ hậu quả cho con cháu của mấy ngôi mộ ngôi lăng này đâu. Nói rồi, cụ lắc đầu tặc lưỡi quay đi. Vị kỹ sư biết cụ không muốn nói rõ quá về những hậu quả của việc làm này, nên không dám hỏi thêm. Tuy nhiên sau đó một năm, năm 1963, Sài Gòn bất ngờ xảy ra đảo chính, cả nhà Tổng thống Ngô Đình Diệm ông Nhu, ông Cẩn đều bị chết thảm thương. Miền Nam sau đó liên tục gặp chiến tranh chết chóc cho đến sụp đổ cả chính quyền vào năm 1975. Không những thế, nạn giết chóc tàn bạo của quân Khmer Đỏ ở miền Tây rồi chiến tranh Tây Nam khiến người dân miền Nam không có ngày nào yên ổn. Bà Trần Lệ Xuân, nếu xa chồng thì cả nhà chồng sẽ gặp họa. Bà Trần Lệ Xuân sinh ngày 22 tháng 8 năm 1924 trong một gia đình quyền quý. Cụ Ngô Hùng Diễn từng xem tướng cho bà Trần Lệ Xuân vào năm 1940 ở Hà Nội. Cụ Diễn coi cho Trần Lệ Xuân như sau. Cô là một người phụ nữ danh giá, chồng cô chỉ đứng sau một người và trên cả triệu người. Nhưng trong cuộc đời cô tuyệt đối không được rời xa nhà chồng. Nếu cô rời xa nhà chồng thì cả gia đình nhà chồng sẽ gặp đại họa và cuộc đời của bà đã diễn ra đúng như vậy. 18 tuổi, bà lấy chồng và đó là ông Ngô Đình Nhu, em trai Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sau này ông Ngô Đình Nhu trở thành cố vấn đặc biệt của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Đúng là dưới một người và trên cả triệu người. Những biến cố năm 1963 cũng xảy ra khi bà Trần Lệ Xuân rời gia đình sang Mỹ. Chồng cùng gia tộc họ Ngô gần như bị tận diệt rõ ứng với những gì cụ diễn đã tiên đoán. Đáng nói là trước đó, trong các lần đảo chính của phe chống ống Ngô Đình Diệm thì đều do bà Nhu chuyển giữ thành lành. Thậm chí là lúc Tổng thống bị ném bom tại dinh Notre cũng chẳng làm gì được gia đình bà. Tuy nhiên biến cố năm 1963 Âu cũng là một định mệnh không thay đổi được. Lá số cho chùa xá lợi Hồi sinh thời, cụ chánh trí Mai Thọ truyền hội trưởng Hội Phật học Nam Việt mời cụ xem vị thế chùa xá lợi. Cụ nói chùa cần xây cổng về hướng con đường nhỏ bên cạnh, nếu không sẽ có đổ máu. Cụ truyền và ban quản trị đều không tin. Đến ngày 1 tháng 11 năm 1963, chùa xá lợi bất ngờ trở thành bãi chiến trường với nhiều người thương vong. Người ta mới tin lời cụ. Sau này chùa được sửa sang lại, làm thêm chiếc cổng bên hông Cổng chính chỉ mở vào dịp lễ lớn ở mặt đường Bà, huyện Thanh Quang, còn hàng ngày ra vào đều dùng cổng bên hông. Sau cách mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963, các vị tăng ni muốn tìm một vùng đất rộng để xây dựng một trung tâm Phật giáo. Sư Thích Tâm Giác mời cụ đến hỏi ý kiến. Cụ sau nhiều ngày xem đất thì chỉ vào một khu thuộc thị nghè Tuy nhiên các trị sự không nghe theo mà nhất quyết chọn miếng đất ở số 16 đường Trần Quốc Toản. Cụ lại được mời tới coi, cụ khẳng định đất này rất xấu vì vua chúa Triều Nguyễn khi xưa đã dùng nơi đây làm pháp trường. Cụ thường nói, nơi thờ cúng cần chỗ đất tốt vì quy tụ nhiều người lễ bái Thế đất 16 đường Trần Quốc Toản có một con lạch như mũi dao đâm sâu vào trong, nhất là tam quan của chùa là bằng gỗ và tôn có dáng dấp như cổng nghĩa trang thì giữ nhiều lành ít. Thế nhưng sư tâm giác một mực không nghe. Sau này thời gian trước khi cụ diễn qua đời, sư tâm giác tỏ ý hối tiếc về chuyện đã qua và ngỏ lời xin lỗi về miếng đất của diễn cấm cho nhà chùa, sau này đã trở thành khu đất vàng Tân Cảng Thảo Điền nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Không có truyền nhân chân chính, sinh thời cụ thường trốn khách, nhất là những vị khách cầu danh cầu lợi. Cụ cũng thường dạy rằng xem tướng không khó, sửa tướng mới khó. Trong cuộc đời của mình, cụ diễn cũng không nhận bất cứ ai là đệ tử, nhưng vẫn có một số người theo cụ để học hỏi và được cụ chỉ dẫn cho một số điều căn bản với ý hướng chọn bạn tốt làm điều lành. Những người được cụ chỉ dẫn đều có cách tướng nhân hậu không tham lam, không dùng môn học do cụ chỉ dẫn làm phương tiện mưu sinh. Một số người hiện định cư tại Hoa Kỳ như các ông Sáng, cựu đại tá San Diego, Thụy, giáo sư Santa Clara, Lộc giáo sư Garden Row, thành cựu đại tá Fairfax quyến giáo sư Frontex đều có nghề nghiệp khác để sinh sống. Tuyệt đối không ai mở văn phòng xem bói hoặc đăng quảng cáo đại ngôn. Có người nói cụ diễn giống như một cái máy điện toán. Cụ nhìn ai cũng chỉ vài giây là cụ đã thấy tất cả những chi tiết về tướng mà cụ cần để tiên đoán hoặc trả lời những câu hỏi của người được cụ xem cho. Mỗi câu của khuyên bảo là tổng hợp của bao nhiêu chi tiết trên tướng người ta – Người được cụ xem, thấy hỏi câu nào cụ trả lời ngay câu đó, rồi có khi còn nói thêm bao nhiêu câu khác thì giật mình, không hiểu sao cụ tính nhanh như thế. Đó là lý do nhiều người được cụ xem đã xưng tụng cụ là thần tướng. Có ai nói tới tai cụ về chuyện này, cụ đều bảo nói dùm với người đó là đừng nói như vậy tổn thọ đấy. Cụ bảo chỉ có các vị ở trên trời mới có phép thần thông mà thôi – những vị như Khổng Minh, Gia Cát Lượng hay Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chỉ mới là người tài hay theo cách dùng chữ thông thường thì người ta gọi là thiên tài thôi chứ không ai gọi là thần cả. Một người bạn của cụ, ông Trần Văn Hài, đã từng viết về cuộc đời cụ như sau. Khi cụ xem tướng cho ai, thường thì cụ chỉ nói những điều chính yếu chứ không nói nhiều. Khi cụ nói ai đang ngồi đấy thì cứ việc ngồi, cứ việc nghe nếu thích Cụ không bao giờ bảo ai phải đi ra để cụ xem tướng cho người khác cả. Một đặc điểm của cụ diễn là trong suốt đời của cụ, cho tới khi chết, chơi với anh em, không hề nói xấu ai cả. Có ai không thích cụ, có nổi nóng, cụ vẫn bình thản không phản ứng lại cụ luôn luôn nhận lỗi về mình cho mình là yếu kém dốt nát không bao giờ cụ muốn làm mất lòng ai kể cả một đứa trẻ con với bạn bè thì xưng hô toa moa với người ngoài thì ai cụ cũng xưng hô tiên sinh dù là ông thủ tướng hay anh tài xế cụ luôn luôn chân thành trí tình nhân hậu có tình có nghĩa lúc nào cũng muốn cho mọi người được sung sướng hạnh phúc mà không bao giờ nghĩ tới cầu lợi cầu danh cho mình thông minh, lối lạc, kinh nghiệm, hiểu đời, nhìn xa trong rộng, thoáng đã thấy được lòng người. Mới liếc mắt nhìn qua, đã biết được ai chính, ai tà, ai rộng rãi, ai nhỏ nhen, ai hiền, ai dữ. Nhưng tuyệt đối không bao giờ khoe mình tài, mình hay, luôn luôn khen những người thầy khác là đáng bậc thầy, bậc sư của mình. Tuy cụ không có con trai, nhưng khi qua đời cũng vẫn có người chống gậy là đứa cháu trai gọi bằng chú được cụ hành sao cứu mạng năm xưa. Ngoài ra, cụ còn có vô số người nhận làm cha nuôi. Đám tang cụ vào tháng 3 âm lịch năm Giáp Dần 1974, khăn trắng chít dài hàng mấy cây số, được coi là một trong số những đám tang lớn nhất trong lịch sử hòn Ngọc Viễn Đông. Thành phần tham dự ngoài thân nhân họ hàng không quá 50 người – còn lại đều là bạn bè và những người đã từng chịu ơn cuộc